hàng loạt các tờ báo đưa tin về vụ nổ tia gamma trong vũ trụ. Vụ nổ có mã số grb 190114 c này được coi là vụ nổ tia gamma lớn nhất trong vũ trụ con người từng được quan sát thấy. Theo các nhà thiên văn học, năng lượng của vụ nổ thoát ra trong vài giây lớn hơn toàn bộ năng lượng mà mặt trời tạo ra trong suốt tuổi thọ 10 tỷ năm của nó. Ánh sáng này có thể chiếu rọi tới gần như toàn bộ khoảng vũ trụ mà các nhà khoa học hiện nay nhìn thấy được. Vũ trụ đang trải qua quá trình đào thải, canh tân và trùng tổ chưa từng có từ trước đến nay. Liệu nó có thể xảy ra tại chính hệ mặt trời nơi nhân loại sinh tồn hay không? Phải chăng thời đại của một vũ trụ mới sắp đến gần? Mời quý thính giả cùng tâm linh cuộc sống tìm câu trả lời trong video ngày hôm nay. Vũ trụ đang trải qua sự thay đổi kinh thiên động địa chưa từng thấy trước đây. Kể từ khi kính viễn vọng Hubble và các kính viễn vọng kích thước lớn khác được đưa lên vũ trụ, cùng với việc xây dựng một loạt các kính thiên văn vô tuyến, nhân loại đã và đang chứng kiến vũ trụ trải qua một sự thay đổi chưa từng có. Tốc độ giãn nở của vũ trụ, sự bùng phát của rất nhiều các tia gamma và các siêu tân tinh, sự va chạm dữ dội và trùng tổ của rất nhiều thiên hà và nhóm thiên hà. Sự cải lão hoàn đồng của các thiên hà cổ xưa và sự xuất sinh và diệt vong của rất nhiều hành tinh, thiên thể đang diễn ra ở gần như tại mọi góc cạnh trong vũ trụ. Dưới đây chỉ là một vài ví dụ trong rất nhiều sự kiện mà các nhà thiên văn học đã phát hiện được. Ngày 27 tháng 12 năm 2004, sao Nhân Mã trong hệ Ngân Hà đã xảy ra một vụ nổ mãnh liệt. Trong vòng 0,2 giây nó đã giải phóng tổng số năng lượng tương đương với năng lượng mà mặt trời phóng ra trong 250.000 năm. Đợt bùng nổ của ngôi sao từ này đã làm ion hóa các lớp khí quyển trái đất và làm thay đổi một phần các bước sóng dài trong khí quyển. Vào tháng 01 năm 2005, các nhà khoa học đã phát hiện ra một sự kiện lớn nhất từ trước đến nay trong nhóm thiên hà BS 0735 7421. Lỗ đen ở trung tâm thiên hà này đã nuốt chửng một lượng vật chất tương đương với 300 triệu mặt trời và tạo ra hai khoảng trống lớn với đường kính 600.000 năm ánh sáng. Ngày 27 tháng 9 năm 2005, một thiên hà rộng lớn mới chào đời cách trái đất khoảng gần 1 tỷ năm ánh sáng, nó to gấp 8 lần hệ ngân hà. Tháng 6 năm 2011, các nhà thiên văn học phát hiện trong bốn thiên hà tử vong cách chúng ta 4.000 năm ánh sáng xuất hiện nhóm hành tinh mới sinh. Những thiên hà tử vong này lại bừng bừng sinh cơ. Tháng 8 năm 2012, tại thiên hà trung tâm của nhóm thiên hà Phượng Hoàng cách trái đất 5,7 tỷ năm ánh sáng đang hình thành những hành tinh mới với tốc độ 740 hành tinh mỗi năm. Ngày 20 tháng 1 năm 2019, phát hiện vụ nổ tia gamma GRB 190 114C lớn nhất mà các nhà khoa học từng quan sát được. Ngày 19 tháng 5 năm 2019, các nhà thiên văn học phát hiện rằng thiên hà NGC 4485 bị va quệt bởi thiên hà lớn hơn là NGC 4490. Thay vì khiến thiên hà bị phá hủy, vụ va chạm lại cho ra đời một thế hệ sao mới và có thể là cả những hành tinh mới. Vũ trụ là một cơ thể sống khổng lồ. Theo nhà vật lý Lee Smolin, người sáng lập Viện Vật lý Perimeter, vũ trụ của chúng ta đã tạo ra một gia đình với những đứa con. Những cấu trúc tạo nên vũ trụ như thiên hà, hố đen, chuẩn tinh, ngôi sao, tinh vân, các hành tinh và cả chúng ta có thể được xem như mô tế bào của một cơ thể sống khổng lồ. Nói cách khác là tổng thể bộ phận của cơ thể vũ trụ. Nghiên cứu khoa học cho thấy rằng, bất chấp những khoảng cách rộng lớn dường như không thể kết nối, trên thực tế, mọi thứ trong vũ trụ đều liên kết với nhau một cách chặt chẽ. Các thí nghiệm đã nhiều lần chứng minh rằng các hạt hạ nguyên tử có thể liên lạc tức thời với nhau, bất kể khoảng cách giữa chúng nhiều hay ít. Nhà vật lý nổi tiếng David Bohm đã miêu tả vũ trụ như một toàn ảnh ba chiều, hologram khổng lồ. Tại mọi thời điểm, mọi phần của vũ trụ đều chứa thông tin về toàn thể vũ trụ. Tương tự, nếu chụp một toàn ảnh ba chiều của một người và sau đó cắt tấm ảnh làm đôi, khi mỗi nửa được chiếu sáng, nó sẽ chứa toàn bộ hình ảnh gốc. Nếu được cắt làm đôi một lần nữa, mỗi phần sẽ chứa một phiên bản nhỏ hơn nhưng hoàn chỉnh của bản gốc. Theo một nghiên cứu được công bố trên kỳ yếu của Viện Hàn Lâm Khoa học Quốc gia Hoa Kỳ, các nhà khoa học đã phát hiện có 19 đoạn ADN, tương đương 8% số ADN của chúng ta không có nguồn gốc của con người. Theo các nhà nghiên cứu, 8% số ADN này được tạo thành từ các mảnh virus cổ xưa ẩn sâu bên trong bộ gen. Những mã gen này được gọi là ADN ngoài hành tinh. Phải chăng vì thế mà cổ nhân cho rằng thiên nhân hợp nhất? Cộng hưởng Schumann, tần số rung động của trái đất đang tăng, Cộng hưởng Schumann là gì? Đó là dao động điện từ bao quanh hành tinh, là nhịp đập từ trường của trái đất. Nó có ảnh hưởng đến sự thay đổi khí hậu, các hoạt động địa chấn và hệ thần kinh của con người. Vào năm 1952, tiến sĩ vật lý người Đức Winfried Otto Schumann lần đầu tiên đo được tần số điện từ này của trái đất. Lúc đó tần số là 782 Hz. 8 năm sau, vào năm 1960, Schumann kết hợp với tiến sĩ sinh học Weger Weber thực hiện nhiều thực nghiệm, chứng minh rằng tần số này ảnh hưởng tích cực tới sức khỏe sinh học của nhiều loài động thực vật và tác động mạnh tới hệ thần kinh và hành vi của con người. Người Ấn Độ cổ đại nói rằng 7,83 hec là tần số của âm OM thiêng liêng. Đó cũng là nhịp đập tự nhiên của đất mẹ. Thế nhưng, vào tháng 6 năm 2014, tần số này lần đầu tiên thay đổi. Dữ liệu từ hệ thống quan sát không gian của Nga báo cáo tần số Schumann tăng đột ngột lên khoảng 8,5 Hz. Kể từ đó, nó tăng dần lên 16,5 Hz, lớn hơn hai lần tần số ổn định trong hàng ngàn năm qua. Đến tháng 3 năm 2019, tần số cực đại sấp xỉ 150 Hz tăng gần 20 lần so với bình thường. Từ khoa học chúng ta biết rằng khi tần số tăng quá cao, rung động quá nhanh, sẽ gây ra nhiều nguy hiểm cho sự ổn định sinh học của con người. Con người là một sinh mệnh điện tử, trong con người cũng có nhiều tần số điện từ như điện não đồ và điện tim đồ. Xác định được tần số sóng não thì cũng biết được trạng thái ý thức của người đó. Nếu tần số sóng não là 7,83 Hz thì con người có cảm giác bình thường. Giống như là để đầu óc ở chế độ lái tự động thì não không có hoạt động gì nổi trội. Sóng não sẽ tự động bị cuốn theo tần số Schumann 7,83 Hz của trái đất. Khi tần số càng tăng thì não bắt đầu ra khỏi trạng thái mơ màng, nhận những cảnh báo từ các giác quan, tương đương với sự thức tỉnh dần. Như vậy, khi trái đất đang thay đổi tần số Schumann thì gây ảnh hưởng tới sóng não, tất cả chúng ta đều đang thức dậy. Tần số từ 31 tới 100 Hz hoặc hơn là tần số sóng não gamma. Đây là tần số của những bộ não thiên tài, của những người thức tỉnh tâm linh, ý thức đầy đủ. Vũ trụ đang trải qua những thay đổi kinh thiên động địa. Trái đất cũng gia tăng tần số Schumann sẽ kéo theo sự tăng tần số sóng não của con người các trạng thái ý thức cũng thay đổi về hướng thanh tỉnh hơn. Đó phải chăng là cách nhân loại đang nhận được năng lượng để thức tỉnh tâm linh, mở rộng nhận thức? Ba làn sóng tình nguyện và trái đất mới Bà Đỗ Lo Canông 1931-2014 là người phát minh ra liệu pháp chữa bệnh bằng thôi miên hồi quy về tiền kiếp. Qua gần 50 năm thực hiện liệu pháp này, Bà đã chữa trị cho hàng chục ngàn người bệnh trên khắp nước Mỹ thông qua việc đưa bệnh nhân trở về tiền kiếp để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến bệnh tật trong kiếp này. Trong suốt sự nghiệp của mình, Đỗ Loss đã nhận thấy rằng có nhiều người có các tiền kiếp trong tất cả các loại tình huống, xã hội và văn hóa trên trái đất. Trong nhiều khoảng thời gian khác nhau, tuy nhiên, một số cá nhân lại mô tả rằng cuộc sống hiện tại là cuộc sống đầu tiên và duy nhất họ từng có trên trái đất. Khi được hỏi họ đến từ đâu, Họ chỉ đơn giản nói rằng từ nơi ấy và bày tỏ nỗi buồn sâu sắc khi họ đang ở đây và rằng họ nhớ nhà như thế nào. Trong tác phẩm 3 làn sóng tình nguyện và trái đất mới, Đỗ Lo Canon đã tiết lộ rằng kể từ khi Nhật Bản hứng chịu hai vụ nổ bom nguyên tử vào năm 1945, Đỗ Lo Canon cho biết các tình nguyện viên đang ở đây để cứu trái đất bởi vì những con người của trái đất đang bị xoay vòng trong luân hồi nghiệp báo không thể làm điều đó. Họ bị cuộn trong nghiệp, liên tục lặp lại sai lầm và nghiệp lại thêm chồng nghiệp những người ở trái đất này không thể thoát ra để làm bất cứ điều gì tốt cho trái đất nữa. Nói về trái đất mới, Đỗ Los Canon cho biết, tôi chỉ có thể nói rằng đây là lần đầu tiên điều này xảy ra trong lịch sử vũ trụ, rằng trái đất này sẽ thay đổi rung động và các tần số, chuyển sang một chiều hướng khác. Đây là một chương trình vĩ đại nhất mà trái đất đang trải qua. Tất cả những người ngoài hành tinh và các sinh mệnh khác ngoài vũ trụ đang dõi theo chúng ta, họ rất muốn xem liệu sự việc này diễn biến ra sao. Nó rất quan trọng và chưa từng được thực hiện trước đây. Trái đất mới là một khái niệm chúng ta không thực sự biết bởi vì nó là một quá trình tuyệt vời mà chưa bao giờ xảy ra trước đây. Nó cực kỳ quan trọng. Theo Đỗ Love Canon, trái đất sắp xảy ra một sự kiện vĩ đại như vậy. Trong vũ trụ cũng đang xảy ra những biến động to lớn. Rốt cuộc câu hỏi đặt ra là chúng sẽ ảnh hưởng tới nhân loại chúng ta như thế nào? Những tiên tri nổi tiếng của người xưa Người Maya cho rằng sau khi hệ mặt trời đi ra khỏi tia vũ trụ của hệ ngân hà, nó sẽ bước vào một chu kỳ hoàn toàn mới đồng hóa các thiên hà. Kỳ thực không chỉ có nền văn minh Maya đưa ra lời tiên tri về việc nhân loại sẽ bước vào một kỷ nguyên lịch sử mới. Khi tìm hiểu cuốn sách các thế kỷ của Nostradamus, cách am di lục của Triều Tiên, Thánh Kinh Khải Huyền của phương Tây, Thôi Bối Đổ, Thiền Sư Thi, Mã Tiền Khóa, Mai Hoa Thi của Trung Quốc vân vân, những văn tự nổi tiếng này đều đề cập đến một lời tiên tri kinh ngạc nhất và cũng là lời tiên tri cuối cùng. Đó là khi lịch sử nhân loại đi đến trang cuối cùng như đã dự liệu, khi nhân loại đối mặt với thời khắc sống còn, địa cầu, nhân loại cho đến vũ trụ đều sẽ trải qua những biến đổi to lớn chưa từng có từ trước tới nay. Đây sẽ là sự lựa chọn giữa thiện và ác, sinh và tử mà mỗi người phải đối mặt và đây cũng là hy vọng cuối cùng của nhân loại. Trong Thánh Kinh Khải Huyền có giảng rằng nhân loại vào ngày tận thế sẽ xảy ra cuộc chiến cuối cùng giữa chính và tà nhân loại sẽ trải qua 7 tai họa, những người giúp kẻ xấu làm điều ác đều sẽ phải trải qua tai họa cực lớn. Thánh Kinh Khải Huyền còn kể rằng sau khi 7 đại họa diễn ra, vị vương của vạn vương sẽ tiến hành đại thẩm phán và làm mới lại hết thảy mọi thứ trong vũ trụ, nhân loại sẽ bước sang một vũ trụ hoàn toàn mới. Những thay đổi kinh thiên động địa trong vũ trụ, những biến động lớn trong lịch sử thế giới cận đại, thông tin về ba làn sóng tình nguyện của bà Đỗ lo Canon, những lời tiên tri cổ xưa chẳng phải đều tương đồng. Như vậy,